sống mai này vất vả bao nhiêu chọn đời tình nghĩa phu thề đến hết đời tình vẫn như xưa cảm ơn em đã thương anh thanh xuân này chỉ dành cho cho cảm ơn em đã thương anh thanh xuân này chỉ dành cho anh tình thương đó là tình phú thế cả cuộc đời không ai thế anh tình hiểu thấu cả đời này muôn mang suy tư về này đôi mắt nhung yêu xa môi mềm tìm đến cơn mê niềm tin đã lạnh theo tháng năm xa bằng em có nghe ngoài phố đang kết hoa bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu ân tình mang ý thơ mong chờ sao mà sao lời yêu thương đó bờ môi nào đắn đo năm tháng xa vời đời có vui với ai táo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì hàng mi khép mờ rằng mấy tim nhớ ai nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm hàng cây xa bằng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm em hỡi em lời hứa xưa đã phai mới có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này năm tháng xa vời đời có vui với ai táo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì hàng mi khép mờ rằng mấy tim nhớ ai nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài đèn soi bóng đêm rơi chân mềm sao rơi bên thềm hàng cây xa bằng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm em hỡi em lời hứa xưa đã phai em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm em hỡi em lời hứa xưa đã phai em mới có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu đôi ông bắt bướm bên góc cạnh bờ ao tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ thua ấy chung mình hay ngắm nhìn trăng lên sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình lời ru bên nước ngay át điệu hò khoan tình ơi dở dàng như lỡ một cung đàn ôi chuyện xưa qua rồi chuyện xưa qua rồi còn in trong đời bây giờ cũng thế thôi mình ta lẽ loi duyên kiếm và cuộc đời ai thấu được lòng người tìm quên để vui người ơi người ơi ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi đừng nhắc làm chi đau xót tim một người đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình lời ru bên nước ngay át điệu hò khoan tình ơi dở dàng như lỡ một cung đàn ôi chuyện xưa qua rồi chuyện xưa qua rồi còn in trong đời bây giờ cũng thế thôi mình ta lẽ lối duyên kiếp và cuộc đời ai thấu được lòng người tìm quên để vui người ơi người ơi ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi đừng nhắc làm chi đau xót tim một người đành ôm nỗi tim cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài thêm lòng ít nhiều tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây cùng vườn xưa chốn này nhạt hoa tím sùng cài lên áo có ai đâu ngờ hoa tím cả người thương thương xưa ơi tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một màu hoa tím còn lại đây những cung trời chớ vơ tháng năm lòng ngóng chờ rồi từ đó những đêm buồn mang tới thương nhớ khôn nguôi người xưa xa cách rồi ân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi nhìn màu biết ai về chốn nào đâu đây sư hương gửi tâm tư luyến thương ngược nhìn hoa tím sùng tình sao hứng hờ người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu chiều nay lá khô rơi đây có người nhìn buồn lây gom nhớ thương suối tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiều tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây cùng vườn xưa chốn này nhạt hoa tím sùng cài lên cả người thương thương rơi tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một màu hoa tím còn lại đây những cung trời chớ vơ tháng năm lòng ngóng chờ rồi từ đó những đêm buồn mang tới thương nhớ khôn nguôi người xưa xa cách tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi nhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau xuân vẫn qua đêm thời gian trôi biết ai về chốn nào đâu đây sư hương gửi tâm tư luyến ước nhìn hoa tím sùng tình sao hứng hờ người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu đâu đây sư hương gửi tâm tư luyến thương ngước nhìn hoa tím sùng tình sao hứng hờ người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người sai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng xuôi đam mê cây mắt lạc lối về đường người đi trên bước là đầy nhung bỏ quên nhân tình nào nùng xin nhớ nhau như lần mới gặp nhau đình mệnh dành cho đớn đau gót chân tìm mãi trên bước phong trần khi buồn hát câu nhạc tình người mình yêu mất trong tay qua tình yêu nhiều xót xa cánh chim phiêu bạt phương lạ đời ta ngược xuôi khắp bôn ba bàn tay vàng thuốc lá những đêm nhân tình vắng nhà tình là thế tiền nhiều xuôi đam mê cây mắt lạc lối về đường người đi trên bước là đầy nhung bỏ quên nhân tình nào nùng nhớ nhau như lần mới gặp nhau Định mệnh dành cho đớn đau gót chân Tìm mãi trên bước phong trần Khi buồn hát câu nhạc tình Người mình yêu mất trong tay mình Gót chân tìm mãi trên bước phong trần Khi buồn hát câu nhạc tình Người mình yêu mất trong tay mình say giấc mộng ban đầu Yêu người thua mới đôi mươi Em đang độ trắng tròn Từng ngày qua phố áo em Trắng cả đường về Lá thư ướp mộng hồng cho mối tình ra đi chẳng xa từ ngày em thay áo áo hoa pháo đó rượu nồng có ai nát cả cõi lòng đừng nhìn em bước theo chồng hai mươi năm cuộc mộng dơ dáng khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn duyên mới hai mươi năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi tình riêng ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lơ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tàn từng thu thay lá lá rơi đắp mố cuộc tình lá bay chết nắng tuổi đời như người ta rót phố áo em trắng cả đường về lá thư thướp mong hồng cho môi tình xanh như khúc hát ai đã hẹn với thề để rồi lơ mối duyên thơ ra đi chẳng xa từ ngày em thấy áo giờ dáng khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn em giờ đâu hẳn vui duyên mới hai mươi năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi tình riêng ta tiếc uống thêm ly tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tàn từng thu thay lá lá rơi đắp mố cuồng tình lá bay chết nắng tuổi đời như người ta rót ly này từng thu thay lá một hôm trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nào đôi mắt lưu tư thật buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay vang đôi mình được trở thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ngướt vai tôi trong những đêm nghẹn ngào rồi ngày tháng em trôi cuộc đời chia hai lối bỗng một hôm có thiệp hồng báo tin vui tin em lấy chồng khi về bên ấy em có những Người tình của tôi xa cách từ bao ngày tưởng không bao giờ gặp nữa Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào Thôi trách nhau chi chuyện tình dù dở dáng Đã tan thành khói sương như quên vào dĩ vãng đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lớn tháng em trôi cuộc đời chia hai lối bỗng một hôm có thiệp hồng báo tin vui tin em lấy chồng khi về bên ấy em có nhớ người xưa không người tình của tôi xa cách từ bao ngày tưởng không bao giờ gặp nữa cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào thôi trách nhau chi chuyện tình dù dở dáng đã tan thành khói sương như quên vào gì vang. đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lớn đêm vẫn vương làm gì em ơi có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vùi xa cách em ơi đôi ngà bia tìm về xa nếu mà mỏi gối bôn ba anh về nối lại tình ta em ơi nếu còn yêu nhau nhé đừng gặp nhau cho luyến lưu khi biệt ly thêm vấn vương làm gì ngồi xa cách em ơi đôi ngà bia tìm về từ đây hỡi em đừng gieo chi nỗi than sâu. trời cao sao quá cơ cầu tình đầu đó ta chôn xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mộng em thương sắc tím băng lăng anh thương màu áo trắng tan trường hoa tung tăng tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu chưa trao câu ước anh mong xanh bước cùng em vui bên em ngày đám cưới trên đường hoa tím cung trời mùa thi năm cuối sông em theo chồng xứ lạ để bằng lặng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếng ngân thơ người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 người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếng ngân thơ người yêu hoa tím ơi sao không chờ cuộc đời vội vàng chi lắm em ơi trường đời không là mơ như lời thơ ngày đó trường đời ôi lắm nỗi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 về ngân khúc hát sâu vương hoa giang tím đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em rồi về ngân khúc hát sâu vương hoa giang tím đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em mái tổng thể ngõ hồn dâm tái tê anh làm thư vu quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cô chi em ơi nhìn gió lên khơi lòng có trông vời một người xa cuối trời nơi đây phiến gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng thanh chỉ còn em với anh mái tổng thể ngõ hồn dâng tái tê anh làm thư vu quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trắng vu quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cô chi em ơi nhìn gió lên khơi lòng cô trông vời một người xa cuối trời nơi đây phiến gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng thanh chỉ còn em với anh ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng anh chỉ còn em với anh từ xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương chân nghe quen từng biến sỏi đường nhà chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ cửa tâm tư là mặt nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mất đưa ta đi về nguyễn thủy loài người mùa yêu khi muốn ngỏ cùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi người đi chưa đời sáng đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui du xuống thương quê hương và bé nhỏ tình này ngừng trong đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ cửa tâm tư là mặt nên khi đối mặt chuyện bồn dương gian lần mất đưa ta đi về nguyễn thủy loài người mùa yêu khi muốn ngỏ cùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về thời gian còn lại anh cho em tất cả xanh mươi ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi người đi chưa đời sáng đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui dù xuống thương quê hương và bé nhỏ tình này ngừng trong đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ thương quê hương và bé nhỏ tình này ngần trong đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ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 kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đuôi tay trắng đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có không ganh ghét hơn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 phú hỡi người ơi tại sao em dối lừa để giờ tôi như kẻ thừa khi người ta bỏ em đi thế anh vào trong lúc cô đơn giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ hồn nhiên em giả vờ làm người ta yêu thân thờ đâu ngờ anh là nai tơ để em cười em nói vui ngày hôm qua còn đưa đón nhau về từ má kề vai rồi hẹn nước câu thề chồng đó vừa đây nếu biết rằng em còn thương nhớ ai thật nhiều thì cớ làm sao còn nhân tâm vui đùa làm chết tình người nói trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim người thể mãi mãi không thay giờ sao em lỗi thề để mình tôi không lối về ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong bao nhiêu niềm vui chưa dứt sao nỡ quay về tình cũ hỡi người ơi tại sao em dối lừa để giờ tôi như kẻ thừa khi người ta bỏ em đi thế anh vào trong lúc cô đơn giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ hồn nhiên em giả vờ làm người ta yêu thân đâu ngờ anh là nai tơ để em cười em nói vui. mới tối ngày hôm qua còn đưa đón nhau về từ má kề vai rồi hẹn nước câu thề chồng đó vừa đây nếu biết rằng em còn thương nhớ ai thật nhiều thì cớ làm sao còn nhân tâm vui đùa làm chết tình nói trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim người thể mãi mãi không thay giờ sao em lỗi thề để mình tôi không lối về ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong cho em ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình thay đam mê thì sáng căng đầy nghiêng ngứa cho dù hơn là nghe đắng cay những lời này cho em ta hận ta khi đôi mặt đời đêm đơn côi chợt thấy đêm dài tay bỏ tay lạc lòng đôi nơi từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ là em gặp anh ngoảnh mặt anh gặp em gục đầu thoáng buồn dài hun hút đoan buồn một lần qua những lời này cho em ta đời ta khắc khoái nửa đời thôi đam mê thì xác xa rời chết giữa đọa đầy khi tàn mong em ơi những lời này cho em ta bỏ ta chứa nửa cuộc tình thấy đam mê thì sáng căng đầy nghiêng ngửa cho dù hơn lần nghe đắng cay những lời này cho em ta hận ta khi đôi mặt đời đêm đơn côi chợt thấy đêm dài tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi tất cả như hai kẻ là em gặp anh ngoảnh mặt anh gặp em gục đầu thoáng buồn dài hun hút đoan buồn một lần qua những lời này cho em ta đời ta khắc khoải nửa đời thôi đam mê thì sắp xa rời chết giữa đọa đầy khi tàn mong em đam mê thì sắc xa rời chết giữa đóa đầy khi tàn mong em chưa thành tên đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng tình yêu như tờ giấy trắng như nước em xuôi giữa sông từ hôm nào người đi nụ hoa yêu vừa hé thì xin giữ ân tình mình anh nhé sống cho kỷ niệm quá khứ tuy u màu tương lai mình gần nhau biên cương không mây màu lá rừng nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng ngày mai đến bâng quang giờ vui nếp chi nhân đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quên anh từ lúc chia ly bạn bè vắng tin về hôm nay mùa đông mai kia là thu đến dù ngày đêm chinh chiến có hoài nhớ biết khi đi là cách biệt người quen Mà nhớ nhiều là em Đêm nay trời núi rừng Nhịp cánh thay bằng tiếng súng Nửa trắng nghiêng đồi trách bóng Như sẽ hoang vu núi rừng Đời chính nhân mộng mơ Bài thơ chưa đoàn cuối Ngày mai chép thêm vần vào anh nhé Viết trên thiếp hồng Nét chữ in cuối dòng tin em vào được không biên cương không mây xanh màu lá rừng nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng ngày mai đến bâng khuâng giờ vui nếp chi nhân đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen anh từ lúc chia ly bạn bè vắng tin về hôm nay mùa đông mai kia là thu đến dù ngày đêm chinh chiến có hoài nhớ em anh biết khi đi là cách biệt người quen mà nhớ nhiều là em đêm nay trời núi rừng nhịp cánh thay bằng tiếng súng nửa trắng nghiêng đôi trách bóng như sẽ hoang vu núi rừng đời chi nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn cuối ngày mai chép thêm vần vào anh nhé viết trên thiếp hồng nét chữ in cuối dòng tên em vào được không nhân mộng mơ bài thơ chưa đoạn cuối ngày mai chép thêm vần vào anh nhé viết trên thiếp hồng nét chữ in cuối dòng tên em vào được không